Đây có phải là tình trạng hiện thời của bạn? Thậm chí bạn thường nghĩ ngợi lung tung, hết ý nghĩ này đến ý nghĩ nọ xuất hiện. Nó giống như dòng thác suy tưởng không ngừng và điều đó khiến bạn mất tập trung trong công việc, cuộc sống. Khoa học này sẽ hướng dẫn bạn cách giải quyết triệt để các vấn đề trên bằng việc thấu hiểu cốt tủy sự vận hành của tâm trí, từ đó mới có thể điều ngự tâm trí đến sự im lặng, hóa giải hết tạp niệm và tập trung chuyên chú vào thực tại. Bạn thường bị cảm xúc điều khiển, không làm chủ được cảm xúc, không làm chủ được chồng cháy ý nghĩ trong tư tưởng. Nói chung, khả năng làm chủ tâm trí của bạn quá thấp. Khoa học này sẽ hướng dẫn bạn nghệ thuật làm chủ tâm trí bằng các kỹ thuật thiền định của Pháp Thiền. Tất cả chỉ là ý nghĩ như dọn rác tâm trí, năm bước tỉnh thức, quan tâm, quán trí, trầm mặc từ việc am hiểu các kỹ thuật thiền định và nghệ thuật thực hành, bạn ngày càng nâng cao khả năng làm chủ tâm trí, đưa ý thức vượt thoát ra ngoài tâm trí, kiểm soát hoàn toàn cảm xúc, ý nghĩ, tư tưởng và mọi trạng thái nội tâm. Bạn đạt khả năng làm chủ hoàn toàn cuộc sống thông qua việc thấu hiểu nghệ thuật làm chủ tâm trí. Bạn rất muốn học về bản chất của tâm linh, thiền định để tâm trí mình trở nên yên tĩnh, yên lặng, không miên man nữa nhưng không biết cách làm như thế nào, không biết bắt đầu từ đâu. Khóa học này sẽ giúp cho bạn hiểu được nguyên lý cốt tủy của thiền định, nguyên lý cốt tủy mà vạn phương pháp từ đó được sinh ra. Chỉ cần bạn hiểu được nguyên lý, bạn sẽ hiểu được hết các pháp khác nhau, từ đó mà ứng dụng cho việc thiền mọi lúc, mọi nơi, ứng dụng thiền trong sinh hoạt của cuộc sống. Những nguyên lý cốt tủy của thiền định được cụ thể hóa bằng các phương pháp thực hành, tâm pháp khẩu quyết thông qua phát tiền, tất cả chỉ là ý nghĩ. Tâm linh, hai chữ này đối với bạn rất mơ hồ, đôi khi là mê tín, bạn chưa thấu hiểu gì về tâm linh hoặc đôi khi biết hai chữ tâm linh thông qua tôn giáo mà bạn đang theo. Khoa học này sẽ giúp cho bạn thấu hiểu cốt tủy của tâm linh, hiểu rõ được bản chất, bạn sẽ không còn mê tín dị đoan nữa, từ đó bước trên con đường tu học đúng đường không sai lệch, ngày càng hoàn thiện và hướng đến chân thiện mỹ. Bạn là doanh nhân, chủ doanh nghiệp, bạn được học rất nhiều kỹ thuật, đắc nhân tâm để quản trị nhân sự nhưng không hiệu quả. Thì khóa học này sẽ giúp cho bạn hiểu rõ bản chất việc đối xử giữa người với người. Nó vượt ra ngoài mọi kỹ thuật đắc nhân tâm hay xã giao trong giao tiếp, tạo ra một sự giao tiếp rất thực với trần ngã, từ đó có được sự bền vững trong các mối quan hệ và quản trị nhân sự. Có phải bạn đang có rất nhiều câu hỏi thắc mắc xung quanh chủ đề tâm linh và thiền định? Như tại sao tôi không thể ngồi một mình đủ lâu được? Hãy cứ ngồi một mình tôi lại nghĩ hết chuyện này đến chuyện nọ, tâm trí rất lăng xăng và không thể yên nghỉ được. Giải thoát là gì? Khi nào con người ta mới đạt được sự giải thoát? Siêu thoát là gì? Có phải siêu thoát là thứ dành cho người đã chết Giác ngộ là gì? Tu tập tâm linh khi nào thì đạt đến sự giác ngộ? Bạn đã tham dự rất nhiều các khóa học phát triển bản thân, đi học không biết bao nhiêu là khóa học như dạy làm giàu, dạy kinh doanh, tư duy tích cực mà vẫn không thay đổi được cuộc sống, vẫn đau khổ, vẫn bế tắc và rất nhiều bấm loạn nội tâm. Tại sao lại thế? Cốt tủy là do đâu? Bạn đang tu thiền theo các phương cách quán hơi thở, đếm hơi thở, kim tự tháp, quán âm thanh, trường sinh học, thực hành chánh niệm, đọc kinh, Hoponopono, sám hối. Vậy đâu là cái cốt tủy chung nhất mà vạn pháp được sinh ra? Thấu hiểu được cái cốt tủy và nguyên lý tạo ra tất cả, bạn sẽ thấu đáo tường tận và trọn vẹn tất cả. Tại sao đã rất cố gắng và nỗ lực trong cuộc sống mà vẫn cứ khổ, vẫn cứ nghèo, vẫn cứ rất nhiều những chuyện không may xảy đến? À, tôn giáo rồi mọi người ai cũng nói về luật nhân quả. Thế luật nhân quả vận hành như thế nào? Nguyên lý hoạt động của nó ra làm sao? Nếu như bạn hiểu được, bạn sẽ làm chủ được mọi nhân quả đến với bản thể. Luật hấp dẫn là gì? Nguyên lý hoạt động của nó như thế nào? Ứng dụng ra làm sao? Nó có liên tới sứ mệnh gì của tôi không? Làm sao để có nhiều phước báu và sự may mắn hơn trong cuộc sống? Tu tập tâm linh có cần phải xuất gia? Ăn trường chay có giúp bạn giác ngộ hay tiến hóa tâm linh không? Tại sao có nhiều người làm đâu được đấy, làm ít được nhiều, may mắn đến ngập mặt? Nguyên lý vì sao có chuyện đó? Tôi muốn được giống như vậy thì phải làm như thế nào? Khoa học này sẽ giúp bạn giải quyết 1001 câu hỏi của bạn về vấn đề tâm linh, thiền định, phát triển bản thân, cuộc sống, giúp bạn thông tỏa và thấu rõ bản chất từ đó mà cuộc hành trình tu tập, luyện thiền được đúng đắn nhất, đạt đến sự chất lượng cuộc sống, tiến gần nhất đến chân thiện mỹ. Hơn 41 chủ đề và nội dung chi tiết trong các khóa học sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề. Gồm có 8 buổi tối, đôi khi sư phụ Aloha Tuấn sẽ tặng thêm cho bạn thêm 2 buổi nữa, chẵn là 10 buổi tối cho các anh chị thiền sinh. Bao gồm các chủ đề sau: một 9 tâm pháp của Pháp Thiền tất cả chỉ là ý nghĩ. 2. Nhận ra mọi hiện hữu, thực hành rộng rãi tâm trí. 3. Nguyên nhân cốt lõi của mọi khổ đau. 4. Ta là nằm ngoài sự hành hoạt của tâm trí. 5. Sự hành hoạt và vận hành của tâm trí. 6. Sự liên đới giữa tâm và trí. 7. Nguyên lý cấu tạo ba vòng bản thể. 8. Cấu tạo chi tiết thế giới nội tâm con người. 9. Năng lượng nguyên thủy và các biến thể của năng lượng nguyên thủy 10. Ba hình thái tâm trí Im lặng, tích cực, tiêu cực 11. Nằm ngoài thân xác và tâm trí 12. Ý thức, chứng kiến và sự nhận biết 13. Mắt trí huệ và gia tăng sự sáng của mắt trí huệ 14. Nâng cao thực hành kỹ thuật năm bước tỉnh thức của pháp tiền tất cả chỉ là ý nghĩ thực hành mọi lúc mọi nơi 15. Thực hành quán tâm, quán trí 16. Thực hành thiền với các tâm pháp và chân ngôn cao cấp của pháp thiền tất cả chỉ là ý nghĩ 17. Thực hành thiền nhắm mắt, thiền mở mắt, tọa thiền, vừa giao tiếp vừa thiền, thiền trong công việc, thiền trong cuộc sống 18. Như thế nào là làm chủ tâm trí? Cái gì làm chủ tâm trí? Làm thế nào để làm chủ tâm trí? 19 hôn trầm trong thiền. 20. Trạng thái định và nhập định. 21. Định trong mọi hành động là thiền. 22. Lấy tâm linh làm trung tâm của mọi hoạt động cuộc sống. 23. Tâm linh liên quan đến sự thăng hoa của rung động năng lượng. 24. Sự tiến hóa của ý thức, thể trí và thể tâm. 25. Hướng nội và hướng ngoại, nội lực và tha lực. 26. Giải thoát và bản chất của sự giải thoát. 27. Gia ngộ và bản chất của sự gia ngộ 28. Đắc đạo 29. Ở đạo và đời 30. Sự liên hệ giữa đạo và đời, giữa tâm linh và các khía cạnh cuộc sống 31. Thiền định và bản chất cốt tủy của thiền định 32. Sự tiến hóa của tâm trí và tiến hóa năng lượng tâm thức 33. Nghiệp và bản chất của nghiệp 34. Luật nhân quả, nguyên lý vận hành và ứng dụng. 35. Luật hấp dẫn, nguyên lý vận hành và ứng dụng. 36. Luật lượng đủ, chất đổi, nguyên lý vận hành và ứng dụng. 37. Thượng thức và tiềm thức. 38. Từ ba quy luật nền tảng, quy luật nhân quả, quy luật hấp dẫn, quy luật lượng đủ chất đổi mới sinh ra các kỹ thuật tâm thức như NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy, năng đoạn kim cương, thôi miên, ứng dụng sức mạnh của tiềm thức. 39. Tổng quan hệ pháp thiền Ho'oponopono và phương pháp sám hối. 40. Sơ đồ tổng quan pháp thiền tất cả chỉ là ý nghĩ. 41. Bốn nguồn năng lượng có sức mạnh gột rửa và chuyển hóa hối đau. Cái chung nhất của vạn pháp từ cổ chí kim. 42, vân vân. Nhiều các chủ đề khác mà đôi khi sư phụ Aloha Tuấn sẽ hướng dẫn cho các anh chị trong lớp học. Tất cả các anh chị thiền sinh sau khi thọ pháp xong sẽ được sư phụ Aloha Tuấn tặng miễn phí cuốn sách nội bộ Pháp Thiền Tất Cả Chỉ Lấy Nghĩ gồm có 1.200 trang, một cuốn từ điển tu học của Pháp, đây là cuốn sách quý giá làm tài liệu nghiên cứu và luyện tập thiền định chuyên sâu cho các anh chị. Cuốn sách nội bộ này không bán ra đại chúng, do vậy bạn có muốn mua thì cũng không thể mua được. Nó chỉ dành cho các anh chị đệ tử được thọ pháp trực tiếp từ sư phụ A La Tuấn, lưu hành nội bộ. Cuốn sách được xuất bản năm 2022 và chỉ áp dụng ưu đãi này đối với các anh chị thiền sinh từ năm 2022 trở đi. Cuốn sách gồm hầu hết các chủ đề về tâm linh, thiền định, cuộc sống, ứng dụng tâm linh. Thực hành phát tiền tất cả chỉ là ý nghĩ do trực tiếp sư phụ Aloha Tuấn viết và để lại cho các đệ tử. Điều đãi thứ hai, được học hai lần và tham gia cộng đồng phát tiền tất cả chỉ là ý nghĩ. Sau khi tốt nghiệp lớp nhập môn xong, vì chưa chắc chắn đã hiểu được những hết những lời sư phụ hướng dẫn trong lớp, nên các anh chị sẽ được học lại thêm một lần nữa miễn phí ở bất cứ khóa học nhập môn tiếp theo nào mà sư phụ Aloha Tuấn tổ chức. Các anh chị nên trải nghiệm 2 đến 3 tháng sau khóa học nhập môn về nhà thực hành thiền định và làm theo sự hướng dẫn của sư phụ, sau đó quay trở lại và học lại những gì mà anh chị đã từng học anh chị sẽ thẩm thấu được rất nhiều khi nghe lại. Mỗi khóa học nhập môn của sư phụ Alo Thoa Tuấn đều là một sự mới mẻ và không khóa nào trùng khớp với khóa nào, cho nên quý vị sẽ được học thêm rất nhiều điều mới. Bạn được quyền tham gia cộng đồng Pháp Thiền Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ, nơi hội tụ các anh chị đã học qua Pháp Thiền. Hầu hết tất cả đều là những người thành công trong cuộc sống, cho nên bạn có một môi trường để giao lưu và phát triển tương ứng với năng lượng tu tập, đạo và đời. Không những thế, sư phụ Aloha Tuấn thường xuyên trực tiếp viết bài và chia sẻ lên nhóm cho tất cả mọi người. Yêu đãi ba Được quyền tham gia các hoạt động trong cộng đồng phát tiền tất cả chỉ là ý nghĩ bạn sẽ có quyền đăng ký các khóa học chuyên sâu Pháp tiền tất cả chỉ là ý nghĩ. Khóa học này không dạy cho người ngoài, nó chỉ dành riêng cho những thiền sinh đã tốt nghiệp khóa nhập môn trước đó. Aloha Education tổ chức hoạt động giá ngoại, thiền, du lịch, thiền. Cụ thể các khóa như là thiền tam, tức là thiền 3 ngày, thiền thất, tức là thiền 7 ngày. Những hoạt động này chỉ dành cho những người đã tốt nghiệp nhập môn trở lên. Bạn được quyền tham gia những buổi học offline nội bộ diễn ra 1 đến 2 ngày. Nhưng bỏ những buổi offline nội bộ này, bạn được nghe pháp thoại, học chuyên sâu hơn nữa về thiền và tâm linh. Sư phụ Aloha Tuấn sẽ trực tiếp chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn. Và ưu đãi thứ tư, thêm 5 phần quà tặng. Quà tặng 1, chuyên sâu về năng đoạn kim cương. Năng đoạn kim cương là một khóa học tuyệt vời hướng dẫn cho các bạn về cách quản lý nghiệp và gieo trồng những hạt giống thành công bên trong chính tâm trí của bạn và bên trong tâm trí của người khác. Bạn sẽ học được các triết lý tuyệt vời này từ năng đoạn kim cương, tiết kiệm hơn 15 năm cho một hành giả thiền định nghiên cứu về kinh kim cang. Để học chương trình này, ngoài thực tế bạn sẽ phải mất 168 triệu, còn tại đây bạn sẽ được tặng miễn phí. Quà tặng số 2 chuyên sâu về NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Lập trình ngôn ngữ tư duy hay gọi là NLP là một trong những khóa học của não bộ sử dụng một nghệ thuật lặp lại hay còn gọi là tự kỷ ám thị. Kỹ thuật này làm gia tăng năng lượng tích cực trong tâm thức của chính bạn, từ đó giúp bạn tái cấu trúc năng lượng tiêu cực, chuyển sang một trạng thái năng lượng tích cực, làm thái độ sống của bạn được thay đổi và toàn diện. NLP được ứng dụng trong trị liệu tâm thức, chữa bệnh, giúp mọi người bình thường có tư duy tích cực về cuộc sống là phương pháp rất tốt. Đây là một phương pháp trong luật nhân quả. Để học chương trình này ngoài thực tế, bạn sẽ mất khoảng 149 triệu. Còn tại đây, bạn sẽ được tặng hoàn toàn miễn phí. Quà tặng 3 chuyên sâu về phát thiền Ho'oponopono. phát thiền Ho'oponopono là một trong những phương pháp thiền định rất mới đến từ quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ, là một trong những phát thiền tuyệt vời sử dụng sức lực từ sự tuyệt đối, đó chính là tình yêu bất tận, sức mạnh của đạo bi, sức mạnh của một tình yêu vô hủy diệt, vô điều kiện, bất khả tư nghị, bằng một sự thành tâm và chân thành kính ngưỡng nhất. Đây cũng là một trong những phương pháp thiền tuyệt vời làm gia tăng tình yêu và chuyển hóa khổ hạnh bên trong tâm thức của bạn. Để học chương trình này ngoài thực tế, bạn sẽ phải bay sang Mỹ và mất khoảng 2.500 USD tương đương với 70 triệu Việt Nam đồng. Còn tại đây, bạn sẽ được tặng hoàn toàn miễn phí. Quà tặng 4 chuyên sâu về sức mạnh tiềm thức. Trong trường phái Duy Tức thông một trong những trường phái của Phật giáo có đề cập đến hệ thức tiềm tàng trong tâm thức của con người, đó chính là A Lại Gia Thức hay còn gọi là tạo thức và từ ngữ hiện đại của nó là tiềm thức. Và sức mạnh tiềm thức là một kỹ thuật tâm trí được sử dụng trên ba nền tảng, đó là sức mạnh của ý thức, sức mạnh của niềm tin và luật hấp dẫn. Trong món quà tặng đặc biệt này, bạn sẽ học được cách dịch chuyển năng lượng ý thức xuống tiềm thức thanh tẩy mọi sự thôi trượt và phiền não từ tiềm thức của chính bạn. Đây là món quà tặng vô cùng đặc biệt. Bạn sẽ mất ít nhất khoảng 20 năm để nghiên cứu về ai là gia thức hoặc mất nhiều thời gian để tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu sâu sắc về Phật giáo. Nhưng tại đây bạn sẽ được tặng hoàn toàn miễn phí và hiểu sâu sắc nhất về tầng tâm thức sâu nhất này của con người. Quà tặng số 5 Sự hân nhất của tất cả Từ thiền định tâm linh, sức mạnh tiềm thức, năng đoạn kim cương, lập trình ngôn ngữ tư duy và vạn phương pháp thiền thành một thể thống nhất. Nếu có quá nhiều kiến thức đến với bạn, bạn sẽ rất rối và không biết ừ, sử dụng chúng như thế nào cho hợp lý. Thực tế, tất cả những điều tinh hoa từ năm đoạn kim cương, sức mạnh tiềm thức, luật hấp dẫn, luật nhân quả, thiền định, an à lạc gia thức, tâm linh, sự phát triển bản thân, khoa học và não bộ, tất cả sẽ được hợp nhất thành một nguyên lý duy nhất. Bạn chỉ cần nắm được cốt tủy được dạy trong các khóa học này, tất cả những tinh hoa đó sẽ hợp nhất thành một bản thể, hợp nhất thành một nguyên lý. Chỉ cần bạn thấu hiểu được nguyên lý này, tất cả sẽ hoàn tất, làm trong bạn vỡ hòa thấu ngộ tất cả. Bạn không cần phải tốn thời gian đi đó đây để tìm hiểu với những điều này nữa. Tất cả đã được hợp nhất trong một khóa học, hợp nhất cùng một nguyên lý. Bạn sẽ tiết kiệm không biết bao nhiêu tiền và công sức, tiết kiệm không biết bao nhiêu là thời gian để nghiên cứu và học hỏi và tất cả chúng đều có trong một khóa học đó chính là khóa nhập môn tất cả chỉ là ý nghĩ hãy liên hệ với dung qua zalo 0812 418 789 hoặc là facebook lê dung hay cốt tuổi tâm linh để được tư vấn cụ thể về thời gian địa điểm và học phí hoặc là bạn có thể đăng ký tại link dung để ở phần mô tả hoặc dưới bình luận chúc bạn hữu duyên với khóa học vô cùng tuyệt vời này Xin chào, tôi là Lê Dung, người giao hạt tỉnh thức.